trước tiên mình sẽ sạc cỏ để làm đường cho cút chạy Rồi, sau khi mình đã sạc cỏ xong thì à, mình sẽ chỉ cho anh em à, cách à, cắm cung như nào cho hiệu quả nha. Thì anh em này, đây là mình có cái đầu khiên này anh em sẽ gỡ ra và giữ và hai bên anh em gỡ ra và để như vậy cho mình này đó xong anh em à, lấy hai này anh em dì xuống này anh em nhớ cắm hết cái đầu mình đã uốn tròn này nhá Đấy, anh em dì xuống à, chắc đó đây thì đây đây là lưới của bên mình này đó anh em à, cầm lấy một đầu này xong anh em phủ lên cho mình cái này này vòng cung này. đó anh em tạo cho mình một cái nớp để cút nó đi vô đó anh em thấy chưa nó có một cái chỗ thoáng để nó đi vô sau khi nó đi vô thì nó sẽ thút như vậy như này đó nó sẽ thút và lên như vậy cho mình đó. nên là nó bao phủ luôn nó sẽ khít tại vì con cút càng đi vô nó sẽ càng siết siết vô nó sẽ không ra được nhá anh em sau khi mình cầm bẫy và ấy đã dính được một con cút này anh em đây mới tanh luôn cút này rất béo thì đây đây là cung cút à, bên mình đã đánh này đấy thì cung cút này hai bên thì mình đã làm à, phen đúc đó phen đúc hai bên này anh em thì à, thép này thì là thép AC không dỉ nhá anh em thì bên trên mình có làm sợi lưới này sợi lưới này mắt 3 phân nhé anh em à, cút vô là không ra được này đó hai bên mình đã lối dù siêu bền cho anh em này nên rất là chắc chắn cút vô là sẽ không ra được nhá đây đây là thành quả của anh em mình đi đánh cút nhá đây con cút này rất là béo đấy à, cút mà đã dính vô lưới mình là không không có chạy nhá không có chạy mặt nhá anh em cúp này là lưới này là không chạy mặt này đấy lưới này là rất là chắc màu này màu cỏ khô này anh em à, đặt à, ở cỏ xung quanh là nó rất là tàn hình này đó cung cút thì mình làm à, cao 30 nhá anh em đó anh em cứ sạc một đường cỏ này là đánh này đây đây là cung cút của bên mình này đó thì uh, bộ cung cút này là mình bán uh, với giá rất là ưu đãi cho anh em thì anh em nào muốn mua thì uh, gọi cho mình số điện thoại mình để ở dưới video nhá đây đây là màu cỏ khô ngoài màu cỏ khô mình còn rất là nhiều uh, màu như màu uh, đen tàn hình màu trắng đó à, và các phụ kiện khác nữa đây mắt lưới bên mình này quay cút này một chú cút rất là xinh đã đâm đầu vô chiếc cung của mình đây dày quá quay quay quay quay nói sao rồi ta đến